là tên gì còn không biết nữa ba bệnh gì á cái khai xanh của hai chồng già coi Thank Việt Nam và cả thế giới đang phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid-19. Ngoài việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và rửa tay thì vaccine giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh và giảm mức độ nặng khi mắc bệnh. Càng nhiều người được tiêm ngừa, chúng ta càng có thể kết thúc đại dịch Covid-19 nhanh hơn nữa. Dưới đây là một số điều cần biết về vaccine ngừa Covid-19. 1. Vaccine đã trải qua những đợt thử nghiệm lâm sàng được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt sử dụng và đảm bảo tính an toàn hiệu quả. 2. Vaccine sẽ giúp cho hệ miễn dịch của cơ thể tạo ra các kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. 3. Các phản ứng sau tiêm thường gặp nhất là đau tại vị trí tiêm, sốt, mệt mỏi, nhức đầu và đau cơ. Chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Các phản ứng trên đồng nghĩa với việc vaccine đó đang phát huy hiệu quả. Một số người có phản ứng dị ứng với vaccine, nhưng trường hợp đó rất ít. Chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng hàng chục năm qua và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng Covid-19 lớn hơn nhiều so với những rủi ro có thể xảy ra. 4. Những người mắc một số bệnh lý nền nhiều khả năng bệnh nặng hơn nếu họ bị nhiễm Covid-19 so với người khỏe mạnh bình thường, nên việc tiêm vaccine là vô cùng quan trọng. 5. Để bảo vệ bạn và những người thân yêu khỏi Covid-19, dù đã được tiêm vaccine, chúng ta cũng cần thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Toàn dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 để chúng ta nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Rồi, xong. Giờ này ai tới? Ai chích kìa ô oh, tới cường vô đủ tới cường cường đang tìm nó sao tìm nữa hả Trời ơi, cái ông kìa, cái tay ông kìa tìm mà tìm mà sao đứng chụp hình không được thì chỉ lo Cầm máy không nổi gì không gì chứ bình thường à chưa gì chứ em ơi mình tim sao ra rồi sao nét phát ừ. cái ừ hồi lấy da thôi để lấy gọt cái luôn khỏi trà không gì nữa chứ thịt này chích đã dữ ta ta dày quá nè <laughs> <laughs> 14 tuần sau có phải 14 ngày sau nha quay mặt ra này không sao da này còn có thịt không sao đâu ghim từ từ vậy làm từ từ để quay lại mới được từ từ cứ gà hồi nãy tới tới tới nó kêu kịp từ từ cái nó không cho <laughs> Mấy em cái tại vì cái này tới 10 29 là như 29 có người chết là 27, 27, 28, 29 là 29 gì chưa? Còn nhớ thấy đây Tiếng Anh ấy luôn rồi biết, tiếng kia kìa, tiếng y tế, tiếng quy ban chắc mấy luôn á ở đây có người mà rồi hết. Còn, còn không?